Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kính thưa Quốc hội, thực hiện quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi Quốc hội bầu sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu đội nghi lễ vào vị trí trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. đội nghi lễ về vị trí Trước khi mời Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức, thay mặt Quốc hội, tôi xin gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Võ Văn Thưởng, vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn quốc hội đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội được phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã tin cậy tiến cử tôi đảm nhận cương vị này. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho đến hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người dao động rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà đảng, bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức phấn đấu vì việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước. Kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ cử tri cả nước trong hành trình sắp tới. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội, đồng chí, đồng bào và cử tri cả nước.